à, các bạn thân mến à, <clears throat> lâu rồi tôi ờ, không quay lại với trung boom harmony thì hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn với phiên bản trung boom 21 Đấy. Premier Thế thì bản này là bản cuối cùng của phiên bản 21 là bản mới nhất hiện nay bản mới nhất hiện nay thì uh, để dạy có bài bản theo nó một quy trình thì chúng uh, chúng ta uh, cùng tôi khám phá tôi khám phá thì chúng ta thấy là ở các bài trước thì tôi cũng dạy theo kiểu ngẫu hứng không có trình tự thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về tôm boom thì chúng ta sẽ thấy này ở bên uh, tay trái của tôi là một cái thanh công cụ trong đó có rất nhiều công cụ để chúng ta lựa chọn chúng ta hình dung cho tôi nhé đây công cụ select là dùng để lựa chọn select by contour ở uh, color là select theo màu ở ờ, uh, cutter Đấy. và công cụ là đặt lại vị trí Đấy tiếp theo là công cụ tiếp theo là contour editor dùng để chúng ta chỉnh sửa chi tiết các đường cong centerline editor là làm cho to cái trung tâm của gì của contour uh, à, pencil editor là chỉnh sửa cái uh, bút chỉ Smooth Editor là chúng ta làm cho mượt các nốt các nốt chúng ta vẽ giống như Corel ấy, thì nó sẽ bị nhiều nốt rồi ngoài ra còn có công cụ perfective làm uh, chúng ta làm phối cảnh envelope là dùng để cho chúng ta uh, tôi chọn uh, envelope là chúng ta có thể bóp méo rồi phình to ra vân vân edit gradient editor là sử dụng uh, sửa chỉnh sửa màu trộn vân vân và editor à, và texture Đấy, công cụ tiếp theo là brush và stencil brush à, Tensor này là phiên bản này nó mới có nhé Đấy, và bút chì là pencil à, pencil thì chúng ta sẽ có bút chì à, các các đồng chí chú ý vào đây nhé Đối với bạn nào mà đang ờ, học chúng ta vào đây thì ở đây chúng ta gồm có stem là con dấu rồi Acer là cục tẩy đây là line đây là công cụ thùng sơn Đấy, trong sơn này có rất nhiều pen in unpaid repaid vân vân stop và uh, đóng lại các phần không liền mạch nghĩa là ta nối ký khép kín đường cong và là công cụ morphing là một thuật toán dùng để biến đổi trạng thái từ khung này đến khung khác công cụ bàn tay à, công cụ animation công cụ tiếp theo là công cụ của transform vân vân à, công cụ onion cho nên dùng để cho giúp chúng ta là gì vẽ phim bài phim thì uh, các bạn chú ý cho tôi uh, ở giữa màn hình của chúng ta là tôi đang bật cửa sổ drawing drawing là chúng ta dùng vẽ nhé camera là chúng ta dùng để uh, sử dụng camera đấy là công cụ camera rồi à, các bạn nhìn thấy ở bên cạnh chúng ta là có rất nhiều cửa sổ ờ, Rockwing Substitution là cái này nó hay lắm cái này dùng để chúng ta trong các tình huống ví dụ như là chúng ta thay mồm hay miệng thì có nhiều trạng thái mồm miệng há ra mở ra thì chúng ta sử dụng Drawing Substitution ngoài ra có công cụ như Symbol đây là phần thư viện thì chúng ta có thể lấy ra ở trong kho uh, Harmony Theorem library ở còn phần này là chúng ta gồm thanh color thanh color đây là node view node view dùng để chúng ta kết nối chúng lại à, các bộ phận lại với nhau trên dưới đây là thanh timeline để chúng ta có thể editor và tạo các hành động chuyển động vân vân trên thanh này Đấy, thì chúng ta sẽ nói dần vào bên trong trên đây thì có thanh looking Đấy, cái này dùng để looking tức là gắn xương vân vân à, còn chỗ này là dùng để phần trong phần chuyển động thì các chúng ta nhìn thấy có rất nhiều cái chức năng trên này thì tôi sẽ nói dần đến khi mà chúng ta vào uh, vẽ thì chúng ta có một cái lớp nền đây lớp nền đây là cái lớp mà gọi là tôi vẽ loàn nghèo bằng cái pen đấy, bằng chủng thế thì trên lớp này khi mà chúng ta bật lớp khác thì lớp nền nó sẽ ẩn đi để chúng ta vẽ đè lên đấy chúng ta vẽ đè lên thì đây là tôi đang vẽ một con rắn con rắn con rắn này hai cái lỗ này dùng để tí nữa tôi đặt mắt mắt của rắn đấy, lan nữa đây là hàm dưới và cái con rắn này thì để chuyển động thì đây là một hàm trên ở phần trên còn đây là phần hàm dưới hàm dưới thì tôi sẽ vẽ riêng từng bộ phận ra và tí nữa chúng ta kết nối thành đầu con rắn Đấy. tính đầu con rắn Đấy. đầu con rắn và bộ phận cơ thể của nó thì đây là đầu nhìn nhìn đằng trước chúng ta nhìn thấy đằng trước nhá rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cái hàm dưới vẽ hàm dưới thì chúng ta nhìn thấy tuy nó là một con mặt ngang nhưng mà chúng ta cũng làm cho nó theo kiểu nổi 3D Đấy, chúng ta nhìn thấy là tôi bố trí các phân khúc như là vảy trên vảy to vảy bé thì ở đây cũng vậy đây cũng vậy thì chúng ta uh, chúng ta có thể vẽ một đường cũng được à, vẽ một đường sau đó ta copy Đấy, chúng ta có thể vẽ một đường, à, vì cái phần này chúng ta sẽ xóa nó đi nha, Rồi, chúng ta xóa đi ta chọn công cụ ta xóa đi và xoắn rộng ở đây tôi vẽ một nửa bên này thì ờ, các bạn nhìn thấy là phóng ờ, phóng to chúng ta sử dụng F2 nhé à, phím số 2 thu nhỏ phím 1 nhé rồi à, chúng ta xoay là chúng ta giữ cần Ctrl và phím OS uh, gọi là phím an trên bàn phím đấy, đấy. chúng ta thể xoay à đây thì chúng ta vẽ nó hợp lý hơn rồi và chúng ta ship C đấy thì là chuyển ship ship C ship X để nó chuyển về cho chúng ta thì ở đây chúng ta nhìn thấy này đấy, tôi vẽ dùng dùng pen à, không phải pen còn đây là tôi dùng light tool à, line tool à, yeah. rồi sau đó thì các bạn ờ, các bạn có thể vẽ cho nó một cái ờ, đường line xuống đây cũng được sau ta lật sang đối xứng ta lật đối xứng nhé ờ, nếu chúng ta đam mê và tích cực thì chúng ta sẽ thành công còn nếu chúng ta mà học giữa chừng chúng ta cái gì cũng chán thì nó sẽ không thành công chúng ta và các bạn chú ý ở đây tôi sử dụng color như sau Đấy. đây là tôi sử dụng gradient color mà muốn sử dụng nó thì các bạn chỉ cần tạo một cái nút mới à, nút màu mới thêm màu mới và chúng ta chọn cái nút gradient sau đó các bạn chọn nhấp vào đây để chọn đầu màu đầu này sau đó chúng ta kéo đầu màu khác ra Đấy. để cho con chăn nó hấp dẫn hơn phần này chúng ta có thể sử dụng nhiều bảng màu một lúc Đấy, chúng ta có thể đặt cái cho cái con rắn này con rắn này tôi sẽ làm cho phim hoạt hình rồi lần này thì chúng ta sau đó thì chúng ta tập vẽ nhá bây giờ này chúng ta ấn like Đấy, rồi chúng ta sẽ vẽ làm sao bố trí làm sao cho nó thu hút về bên kia để, để làm được như thế thì tôi vẽ một cái đường line xuống đây đó. nó mang tính là nó sẽ hướng cái đường lai về về phía góc kia góc à, và các bạn chú ý nhé trong phần thanh công cụ này các bạn nhớ chọn cho tôi cái nút có hình nam châm để nó hút nó dính vào hình nam châm thì chúng ta chọn là start to contour Đấy. các bạn chọn vào đây nhá rồi ok các bạn chọn vào đây này sau đó sau đó chúng ta sẽ vẽ làm sao cho cái phần cái phần hướng ra ngoài của con rắn Đấy. nó được mùng theo khung con rắn ok rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, tô điểm cho con rắn để nó được cái lớp vảy tương đối là đẹp rồi bây giờ con rắn này trên chúng ta nhìn thấy à, vảy to như thế kia bây giờ chúng ta sẽ vẽ vảy à, các bạn giữ cần trôn uốn lai xuống nhé giữ cần trôn xuống thì cái vảy của nó sẽ sẽ to lên à, các bạn chú ý như thế thì các bạn uốn cho tôi uốn cái lớp vảy cho tôi à để cho tức là trong màn hình thì nó xuất hiện hình ảnh ờ, có thể các bạn làm trong một thời gian ờ, có một cái thời gian dài trong hình trong cái khung hình và chúng ta uh, có thể làm ngắn cái đoạn chiếu đó uh, miệng ở bên trong thì tôi sẽ vẽ lớp dưới là vẽ hàm ở trong trong cái hàm ở trong thì gồm có hàm răng ấn nanh vân vân thì để cho con rắn nó sinh động đó. con rắn này đây là chúng ta phải cầu kỳ thì nó mới trở thành một con rắn hoàn hảo được giống như trong chuyện cổ tích thạch xanh đó. sau đó các bạn chọn tên tên các bạn tô vào đó. gọn thu nhỏ lại đó dần dần thì con rắn nó sẽ hình thành cho chúng ta rồi ờ, các bạn không thích vẽ cho tôi các bạn làm vảy cho nó toàn bộ cũng được đấy là tùy theo mỗi người một cái quan điểm vẽ khác nhau không ai giống ai cả ở ờ, rồi, rồi chúng ta vẽ cái này ờ, trong moho thì tôi đã sử dụng rồi moho cũng là một công cụ rất hay là một cái app rất hay để giúp chúng ta làm phim hoạt hình nhưng trong Moho các bạn đợi tôi một tí đặt đặt trong Moho thì uh, chúng ta rất khó vẽ tôi thì tôi sẽ sử dụng vẽ trong Moho rất là mệt uh, ờ, Moho thường vẽ ở trong bộ phận Photoshop còn các bạn ra các bạn uh, cắt và muốn vẽ được trong Photoshop nó trơn ở chân chu vector thì các bạn lại phải đòi hỏi các bạn cần phải có một cái máy tính rất là khỏe Đấy, các bạn phải đầu tư cỡ khoảng hai ba mươi triệu mới được một chiếc máy tính uh, chạy khỏe được uh, ờ, mô và 3D thế chúng ta thấy là Moho nó quản lý theo lớp quản lý theo lớp Ờ, nó các lớp của nó thì bằng các hình ảnh các bạn chú ý nhé mô hô bằng cái hình ảnh ờ, à, hoặc cũng có thể là vector nhưng vector trong mô hô thì hạn chế và cái sự vẽ nó tôi cũng thấy nó nhiều cái bất cập nhưng mà mô cũng là một trong những phần mềm được đánh giá là tuyệt tuyệt vời Đấy thế còn uh, animation uh, cartoon animation hay là animator đó là cái bản mà thuộc dạng là clay Greytop animator thì các bạn làm rồi các bạn biết là uh, đấy là một phần mềm mất phí nhiều cũng tương đối nhiều nhưng mà hình ảnh thì chuyển động các thứ thì chúng ta cũng phải uh, làm theo kiểu là đường ống tức là các bạn chỉnh sửa theo mẫu nhân vật và chúng ta phải chuyển sang như là photoshop vân vân để chúng ta uh, làm lại cái nhân vật nó như vậy nhưng đối với trung boom thì mọi sự sự trở lên dễ dàng hơn uh, ngay kể cả là chúng ta làm chuyển động cũng rất là dễ dàng Đấy. Ờ, uh, con rắn này thì uh, chúng ta thấy là đó là con rắn trong trí tưởng tượng ở trong trí tưởng tượng nó chẳng giống với con nào ngoài đời cả chẳng giống với con nào ngoài đời cả các bạn nhìn thấy nhá các bạn muốn uống cái gì các bạn vẽ like và các bạn giữ cần trôn nó sẽ tự động uh, uốn theo chiều của mình mình di chuyển chuột Đấy. và trong cái phần uh, bản trombone harmony này thì các bạn chú ý cho tôi là có rất nhiều hiệu ứng kết hợp để làm cho bộ phim được sống động hơn chứ không phải như là chúng ta làm cái bộ phim mà nó cứ nó cứ, cứ cứng đơ ra mà nó thì cứng đơ này mà nó uh, không có những các hiệu ứng uh, ví dụ như là chúng ta vẽ những trận chiến đánh nhau nó phải có khói bụi phải có cát phải có cảnh mây trời uh, tối sáng vân vân Đấy, bão bùng nhưng mà những câu chuyện trẻ kể cho các em bé không thì nó cũng ở ờ, nhiều kênh tôi thấy là ờ, câu chuyện nó cũng chỉ là cải nhạc chỉ như là diễn lại giống như nội dung của vở kịch diễn lại giống như nội dung của vở kịch thôi Đấy chỉ là đi theo một cái cốt truyện nhưng mà những cái uh, sự uh, hành động thì lại ít rất ít hành động thì ở trong uh, các kênh thì chủ yếu là nhân vật chính hành động nhân vật phụ thì lại đứng im đấy nhưng mà chúng ta làm một cái cảnh rất là lớn thì uh, các nhân vật cũng, cũng phải không đánh nhau hay là không làm gì chính thì cũng phải chuyển động một tí bởi vì không ai cái gì là tĩnh cả ở cái này các bạn rất là sướng nhá các bạn có thể là dùng pen các bạn vẽ được có hai chế độ thì đây là chế độ tôi đang để ở chế độ gọi là vector thì để vector thì khi mà chúng ta render ra nó rất là nét còn để ở chế độ ờ, chế độ ảnh cũng được ảnh nó ra cũng là nét tương đối so với các phần mềm khác đấy chẳng thế mà bây giờ các bạn biết không bây giờ cả thế giới người ta quay về tung bum đấy. đa số là họ có những người họ thuộc ba bốn cái dòng hoạt hình làm phim hoạt hình khác nhau ba bốn ờ, dòng làm phim hoạt hình khác nhau ta để cái viền con rắn này, này đỏ lên tí đó. để tạo cảnh là rồi ta cộng thêm một cái nữa cho nó đỏ rực ví dụ là ta cộng thêm cái đăng ta sẽ cho nó đỏ công ty ở ngoài ngoài nó tạo ra sự ấn tượng đây là cái phần phần phần dưới miệng sau đó thì chúng ta có thể vẽ một cái các bạn nên ngồi nhà làm bộ phim cho nó vui tất nhiên là một bộ phim nếu chúng ta chạy theo thương mại các bạn làm nhanh nhưng mà nó không đẹp thì cũng rất là phí công thì thôi tôi tốt nhất là chúng ta làm ít nhưng mà ta làm dần dần, kỹ năng của mình sẽ tốt lên à. bây giờ tôi sẽ copy cái phần này các bạn chú ý nhau vẫn ở trên lớp đây đó copy ở tập page page luôn tại chỗ nhé tôi sử dụng ờ, công cụ thua property tôi chọn lật ra, đấy tôi di chuyển này sang này thì chúng ta thấy là con tảng đá được này và bây giờ chúng ta ấn cho tôi cái này ấn F5 nha để cho nó mở ra nhầm nhiều khung hình giống nhau thì nó frame các bạn nhìn thấy là bây giờ ta tắt cái này đi thì chúng ta nhìn thấy là bật trong chế độ camera Đấy. Đấy, chúng ta đến đây rồi bây giờ chúng ta tô điểm mắt mũi râu Đấy. và thân con rắn đây là phần đứng thẳng Đấy, thế còn phần nằm nghiêng tôi cũng sẽ vẽ phần nằm nghiêng để con rắn có thể lật đi lật lại và lật đi lật lại nó phải là như vậy đánh nhau mà Đấy. bây giờ tôi sang lớp tiếp theo là lớp mắt Đấy, lớp mắt lớp mắt thì ở đây gồm có là à, rắn rắn rắn rắn rắn rắn không biết có lòng trắng không chắc là theo các bạn là có đúng không rồi ta mới làm được tốt một cái lớp à, các bạn chú ý nhé các bạn à, ấn vào cái nút đây này cộng các bạn chọn đôi wing các bạn chọn cho đôi phần gọi là mắt Đấy. mắt này thì chúng ta cho nó một phát là một cái uh, lòng chẳng ổn định sau đó thì các bạn thêm cho tôi là ở ờ, phần y là con người con người Ừ. thế trong hai lớp này thì chúng ta khi tạo hai lớp xong rồi thì các bạn chỉ cần ấn cho tôi ờ, ba uh, phím nhé shift an phím shift alt r Đấy. sau chúng ta để cho nó bằng này chúng ta ấn F5 ok bây giờ chúng bây giờ uh, các bạn thấy rất là hay ở phần mềm này là chúng ta có thể thêm bớt tùy ý từng lúc mà không phải làm một cách là từ đầu như các phần mềm khác mới xong mới lắp được đấy rất là dễ như thế lát nữa thì tôi sẽ sử dụng là lắp răng họng của con rắn họng con rắn rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái phần mắt sau đó ta ẩn xuống phía dưới Đấy. mắt lồi hay là mắt là ờ, theo các bạn thì mắt lồi hay mắt trong Đấy, thì chúng ta vẽ như sau nhé rồi cho nó lớp dưới được lớp trên được à nó vậy to hơn cái này một tí ờ, cho cho lọt lỗ rắn sử dụng sử dụng một con người tổng hợp con người tôi cho là con người này để cho nó máu đó bên này tôi cho đến màu này Thank đây thêm lên một tí chọn này sau đó chúng ta cho nó vào đây à, bây giờ là xong những cái à, con mắt à, là con người vậy tôi gọi con người ở gọi con người thì chúng ta chúng ta vẽ một tôi vẽ tròn tôi vẽ tròn thế sau đó chúng ta cũng ừ, tô cho nó tô cho nó ra và bây giờ ta ta điều chỉnh một cái nút nữa điều chỉnh nữa thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu phần này phần này thì tôi sẽ sử dụng một cái màu tối chúng ta tách cái phần này ra à, sẽ để một chấm đen phía sau ok à. bây giờ nhé đây các bạn nhìn thấy là chúng ta vào Windows à tôi copy làm đôi đã copy làm đôi các bạn dứt in luôn nhé đấy các bạn chú ý là chúng ta chọn chúng ta làm như sau Ờ, các bạn bật cho tôi cái ờ, thằng Notview view ra nhé yeah. ở Notview đấy thì chúng ta bật làm sao tôi bật lại cho nó đẹp Notview chúng ta chọn con thứ đấy con người này màu trắng này màu quên đây hàng dưới đây các bạn nhìn thấy thứ tự là như sau tôi giải thích cái sơ đồ này để các bạn nắm được display này đó là cái cổng output cổng cổng đi vào là in nhé cổng ra là ngoài output là hiện lên màn hình cái này các bạn tưởng tượng là display là nó hiện lên màn hình tôi nhỏ ra thì là không lên không có gì lên nữa Đó, cho vào thì có nghĩa là nó hiện toàn bộ composite này lên màn hình các bạn hiểu chưa rồi thế thì tất cả các thành phần element này được nối với composite nối với composite đó nối composite thế gồm có là ở ờ, đầu hàm trên cái này tôi phải đặt là là hàm trên đấy tí nữa ta đặt lại rồi thế các bạn ờ, con người lòng trắng này à, hàm trên này hàm dưới này đấy còn cái này là cái lớp của là lớp lớp bão nháp à, chụp bỏ nó đi thì nó coi như là ờ, mình không cho nó hiện thì nó sẽ màu đỏ còn đây chính là cái thành phần của vẽ thế thì tại đây các bạn biết là cái cái test à test là một cái, cái tiếng anh nó nghĩa là trong kỹ thuật cổ của làm phim hoạt hình ấy đó là những cái chốt di chuyển trên một cái tấm phim để cho nhân vật có thể di chuyển đến đó à, các bộ phận của nhân vật được di chuyển đến đấy thế chúng ta tưởng tượng pet là một cái chốt là nó dùng để chúng ta à, làm cho nó di chuyển của cái thành phần đó chúng ta ấn cần chôn p cho hẹn cái pet nhé con người chữ p p như này rồi, đồng trắng như này đấy. thế thì con người muốn được làm con của lòng trắng đó. con người muốn được làm con gọi là children đây là father hay à, là parent thì chúng ta phải thấy đây con người muốn làm con của lòng trắng thì cái lòng trắng này phải có một thằng con ở đây tức là như này là gọi là kế thừa Đấy. thì khi mà chúng ta chọn vào đây thì các bạn nhìn thấy tôi di chuyển tôi di chuyển pet như này Đấy. thì các bạn nhìn thấy là khi mà tôi chọn như thế thì tôi di chuyển được cả lòng trắng lẫn con người đều được di chuyển các bạn hiểu chưa à, được di chuyển cùng nhau nhé di chuyển cùng với nhau nếu không chọn thế thì nó sẽ không đi cùng nhau rồi rồi ngoài ra thì con rươi trong thì chúng ta lại chọn tiếp con rươi phần trong Đó. Đó, rất là màu trắng này con người này cả lòng trắng thì cả con người còn con người không mọi người không à chết rồi tôi vừa xong tôi vẽ cái nòng trắng đó này để ý à, các bạn xin lỗi các bạn một tí nhé à, xin lỗi các bạn một tí một tẹo thì teo thôi đó à, một tẹo teo tức là bây giờ ta coi như là tôi xóa cái lớp này đi còn người đôi khi mình mình mình làm mình lại không chú ý đến cái đoạn Đấy, ờ, tôi cứ mải nói với các bạn tôi lại quên cái nữa này rồi để ta xóa Đấy. có người đổi cho lên đúng không thì mất phép rồi bây giờ tôi cho lòng trắng tôi vẽ lại đằng nào nó cứ bị chết dí một chỗ rồi bây giờ nhá à, ta lớp con người này người nó không có gì đây nó thế này đâu đây là con người ta xóa ra cái này này Đấy. ok ở ờ, lòng trắng này lòng trắng bây giờ các bạn nhìn nhé con người này bây các bạn lòng trắng xin lỗi các bạn một tẹo về đeo thôi nhé lòng trắng ra thì cho chả mắt rắn trắng đấy iPad đấy các bạn đã đang tìm hiểu các bạn đã như tôi ta nhìn thấy là lúc này lòng trắng hoặc con người à, là như này như này các bạn là cho tôi nhé các bạn làm này cái con snack này là cái mặt trên này chúng ta kích vào nút này cho tôi để mở ra một cái trục ba trục x y z trục z là trục thẳng với màn hình x y nằm ngang thì ở đây chúng ta cho là không chấm không không sáu rồi đến thằng con người con người các bạn cho tôi là trục z là không chấm không không năm thằng lòng trắng rắn chúng ta cho không không chấm không bốn đó nhé bạn cho thấy cho tôi à, để sang với camera này nó nổi lên Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái bảng rick này à, bây giờ chúng ta nối cái này nhé vào đây nối cái này vào đây à, chúng ta kết nối với nhau rồi bây giờ tôi di chuyển này bạn nhìn thấy con người được di chuyển bên trong cái lòng trắng con người là được di chuyển ở bên trong cái lòng trắng còn lòng trắng thì nằm ẩn ở phía dưới trắng ẩn phía dưới đấy nha đây là ta gọi là học thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi rồi bây giờ chúng ta mới làm một phát là duplicate cái này à, duplicate select được cái thứ hai chúng ta bắt cho tôi cái phần compositing à. con người chưa rồi compositing bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ờ, công cụ lật đối với cái này thì chúng ta lại xóa đi cái phần này thì làm lại cái phần của cái con mắt thứ hai rồi cho mình đây rồi bây giờ hai cái này cho vào con của nhau để chúng ta lật úp nó lên un property mở lên rồi đến bây giờ tôi mới lật bụt một phát con người lòng trắng lòng trắng lòng trắng ta có khi ta là như này thì bây giờ chúng ta được đối xứng Đấy. đối xứng thì bây giờ ta mới chỉnh lại cái kết nối lại kết nối một tí nha con người một vòng trắng một đúng không tôi cho này này vào đây này vào đây đúng những cái bộ kia đó đúng bộ cân đối nhau rồi thì các bạn nhìn thấy là bây giờ chúng đã được kết nối lại với nhau đó. kết nối lại với nhau rồi bây giờ các bạn nhìn tôi dích một phát nhé tại đây tôi đi đến đây một đoạn đó bây giờ tôi con người chỗ này gọi bạn nhìn thấy là lúc này con rắn nó di chuyển đấy đây mình gọi là mình mới gọi tạm như vậy nhé tạm như vậy à, để chúng ta vẽ tiếp ở phần khác rồi các bạn nhìn thấy không đấy, nó chui vào trong đấy, mắt con rắn nó chui vào trong đấy, ờ, con người nhìn say rồi chúng ta sẽ làm tiếp các phần tiếp theo ờ, bao gồm mũi râu ria thứ chuyển động bài uh, phần video này nó hơi dài thế tôi uh, xin dừng ở đây để ta lại làm tiếp video ta đăng lên nhá yeah. các bạn học cho tôi cái phần này kỹ phần này kỹ cho tôi một lần à. cả lớp và ờ, tất cả các bạn chú ý như thế đây là phần để chúng ta chuyển động là đấy, full property rồi rồi uh, chào các bạn à, ở đây nhé